hướng về ngã tư quốc lộ 50 Nguyễn Văn Linh đây thế kho gạch men trung tâm gạch rẻ com đã chỉ giải kho địa chỉ E3 66 quốc lộ 50 từ ngã tư quốc lộ 50 Nguyễn Linh đi vào khoảng tầm 700m bên tay phải hướng về Long